Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ờ, kênh bóng của K à, Hôm nay mình sẽ làm cho anh em uh, trận đấu giữa Croatia và Maroc trước nhá Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ buổi tối ngày mai Và trận đấu chung kết giữa Argentina và Pháp lại tiếp tục một uh, chung kết nữa uh, Pháp lại uh, vào đến vòng uh, chung kết này cũng như là không biết rằng là Pháp có thể giành được uh, xin lỗi anh em đó là Pháp có thể bảo vệ được ngôi vương hay là Argentina sẽ giúp Messi giành được chiếc cúp vàng trong mơ hay không thì à, anh em chúng ta phải đợi đến à, hết ngày à, 18 thì anh em chúng ta mới biết được đúng không và trận đấu mình à, làm trước cho anh em trận đấu tranh giải ba đi Croatia và Maroc hai đội bóng này đã đây là lần thứ hai cả hai đội bóng gặp nhau ở à, World Cup năm nay trận đấu đầu tiên đó là ở vòng bảng khi mà cả hai đội đều hòa với tỷ số là không đều hiện tại kèo chấp đang là Croatia chấp 0.25 tài là 2.5 và hiệp 1 là một trái mà ờ, kèo 1 thì lại là đồng banh anh em với một trận đấu như thế này thì chắc là mình cũng không cần phải nhận nhiều khi mà một trận đấu tranh giải ba không phải là một trận đấu vừa có là quá cực kỳ quan trọng một trận đấu mình nghĩ rằng là cả hai đội bóng sẽ cởi mở hết sức có thể thôi khi mà cả hai đội bóng này đều đã chơi với chiến thuật đó là phòng ngự phản công cũng như là ờ, với những sơ độ ờ, sơ đồ chiến thuật đó là phòng ngự theo số đông suốt cả mùa giải rồi không lẽ đến bây giờ cái vòng ờ, tranh giải ba này lại không thể nào mà cả hai đội bóng đều chơi đôi công để cho anh em chúng ta có thể xem một trận đấu thật sự là hứng khởi đúng không và tất nhiên rằng với một trận đấu không có những cái áp lực nào quá nặng nề với một trận đấu như thế này mình nghĩ rằng là cả hai bộ bóng sẽ cởi mở với nhau thôi và mình nghĩ rằng là kèo chấp thì anh em chúng ta chọn à, đội bóng nào thì à, cũng có cái lý của anh em cả kèo chấp thì chắc là mình không không đề cập đến nơi đâu mà mình sẽ đề cập đó là đến kèo tài 2.5 cũng như là tài 1 anh em nhé đó chốt nhanh cho anh em luôn đấy tài 1 cũng như là tài 2.5 cả trận anh em rất là hợp lý để anh em chúng ta chơi và tiếp đến đó là những cái kèo phạt góc uh, chấp góc chấp góc thì trận đấu này mình không ưu tiên đi tuy nhiên thì uh, chúng ta có thể thấy rằng là Croatia cũng như là Maroc vì chọn những cái lối chơi đó là phòng ngự theo số đông vì vậy là những trận đấu của Croatia cũng như là Maroc sẽ không nổ quá nhiều góc tuy nhiên thì mình đang thấy rằng cái kèo góc này nó lại hấp dẫn hơn đấy kèo góc ở, cái trận tranh giải ba này nó khá hấp dẫn khi mà kèo nó xuống khá là thấp tài 3.5 cũng như là tài 8 kèo thẻ thì chắc là chúng ta sẽ không nên đi mình nghĩ rằng kèo thẻ này sẽ nằm vào tầm hai hòa hai hòa cũng không nên đi những kèo thẻ này đấy ba hòa anh em ạ ờ, một trận đấu cởi mở cũng như là mình nghĩ rằng là cũng không có quá nhiều những cái sự mà uh, tranh chấp quá căng thẳng quá mức cần thiết nên là anh em chúng ta có thể đi cái xỉu được anh em nhá đi cái xỉu ba được đấy đi cái xỉu thì hợp lý hơn và phần góc thì mình vẫn sẽ ưu tiên đó là đi những cái kèo tài một trận đấu cởi mở như thế này thì không có gì mà anh em chúng ta không đặt vào những ờ, cái kèo tài cả đó kèo chấp thì uh, tùy thuộc vào anh em mình cũng uh, không muốn uh, uh, chốt lên cho anh em nhà hiện tại ôi kèo nhảy xuống đồng banh rồi anh em ạ đấy kèo nhảy xuống đồng banh rồi đồng banh thì uh, mình sẽ mình nghĩ rằng là mình sẽ đặt niềm tin vào đội bóng châu âu nhiều hơn so với uh, đội bóng đến từ châu phi đó nhá anh em nhá đấy nó thêm kèo đồng banh nữa đấy đây sẽ là những ma kèo mà mình gợi ý cho anh em nếu như mà anh em đi từ đầu còn tất nhiên là đối với mình thì mình sẽ chơi bóng theo kiểu running kèo đi theo trận mà anh em chúng ta sẽ à, đợi xem trận đấu như thế nào rồi chúng ta chốt kèo thì nó hợp lý hơn so với việc là anh em chốt từ đầu sau đấy anh em lại ngồi khấn nó rất là mất công đúng không tất nhiên rằng là cái việc mà anh em chơi kèo hiệp 1 hay là đánh kèo cả trận thì đó là theo tính cách của anh em đấy còn cái việc mà mình đang khuyên anh em đó là đi trước trận đấu hay là đợi khi nào trận đấu bắt đầu thì anh em chúng ta mới chơi đó thì nó mới hợp lý hơn còn cái việc mà kèo cả trận thì tùy người thôi có nhiều người thì họ muốn ăn nhanh thì họ sẽ uh, xem những cái kèo hiệp một để người ta đi còn uh, với những người mà họ muốn uh, chơi giải trí cũng như là theo dõi hết trận đấu ừ, nó gọi là sao nhỉ được kiếm tiền theo kiểu từ từ thì uh, sẽ uh, chọn nhiều những cái mã kèo đó là cả trận đúng không đó còn mình thì tất nhiên rồi với việc là mình đầu tư bóng chứ không phải là chơi bóng anh em <laughs> nhá mình uh, không có kiểu đó là đưa tiền uh, chơi bóng mà chúng ta sẽ đầu tư bóng một cách hợp lý để ngày nào anh em chúng ta cũng có thể kiếm được ờ, một chút gọi là gì nhỉ thu nhập thu nhập thụ động anh em nhé thu nhập thụ động từ những cái đam mê của chúng ta đúng không ai cũng thế thôi ai cũng sẽ có điểm mạnh điểm yếu cũng như là uh, mỗi trận đấu thì uh, rất nhiều những khoảng khắc của cá nhân hay là những cái lỗi sai lầm của các cầu thủ và tất nhiên rằng là với những trận đấu khởi mở như thế này thì mình nghĩ rằng đi kèo tài nó là sẽ là hợp lý rồi còn nếu như anh em nào mà ngày hôm nay cũng có rất nhiều những trận đấu đặc biệt rằng là buổi tối ngày hôm nay sẽ có trận đấu uh, giao hữu giải giao hữu anh em ạ giải giao hữu có, ờ, có Liverpool và AC Milan nữa giải giao hữu ấy là đá ở Dubai uh, gọi là giải uh, siêu cúp Dubai à Đấy, siêu cúp Dubai thì uh, anh em chúng ta cũng có thể uh, chơi ở những cái giải đấu như thế cũng được và tất nhiên rằng còn có rất nhiều những cái trận giao hữu khác mà anh em chúng ta có thể đầu tư được anh em nhé đó thì anh em nào muốn nhận hết tất cả những mã kèo của ngày hôm nay thì anh em chúng ta có thể uh, trực tiếp nhắn tin cho mình qua zalo cũng như là telegram mình sẽ cho anh em vào nhóm cũng như là tham gia vào group uh, để cùng chiến đấu với các anh em ở trong nhóm của mình đó để à, chúng ta sẽ cùng thảo luận cũng như là đưa ra những cái kèo uh, từ bóng cỏ cho đến bóng chính anh em nhé đối với uh, trong group của mình ấy thì bóng cỏ hay bóng chính nó không quan trọng đâu quan trọng là anh em chúng ta có chiến thắng và có thu nhập hay không thôi à, nhiều khi mình chơi bóng chính lại còn hơn cả à, bóng cỏ lại hơn cả bóng chính mà nhiều khi chơi bóng chính lại không bằng bóng cỏ đâu đấy kiểu đấy nhưng có nhiều trận đấu rất dễ để anh em chúng ta uh, có thể kiếm mà cơ mà đúng không nói thật ra thì nếu như mà anh em chơi giải trí mà theo kiểu đấu óc thoải mái ấy thật thật sự mà nói không bị đặt nặng quá nhiều vấn đề về việc ăn thua thì mình nghĩ rằng à, cái việc mà anh em chúng ta kiếm 500 đến một à, triệu một ngày thì nó khá là dễ đối với bóng đá anh em nhé còn với những thứ khác thì mình à, không đảm bảo mình cũng không am hiểu nhiều đấy thì như thế thôi và cách chơi của mình thì anh em nào mà thích cái cách chơi của mình cũng như là muốn tìm hiểu cái lối chơi của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo như là Telegram thôi. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của Can.